này tụi con có chăm tập thể dục không? Dạ Có Giỏi Bạn nào có tập là bạn đó biết yêu thương, chăm sóc bản thân Sức khỏe của mình rất là quan trọng hả tụi con ha Tụi con nhớ tập thể dục và nhớ rủ ba mẹ cùng tập với mình nha Dạ vâng ừ, Giỏi quá Thế, thế ngoài tập thể dục cho cơ thể Có bạn nào tập thể dục mà não bộ mà cô Trang hướng dẫn không? Dạ có Dạ có các các à, các bạn lớp của Trang xuất sắc quá mỗi ngày chúng ta không cần nhiều đúng không tụi con mỗi ngày cần 5 phút thôi là cứ mỗi động tác chúng ta khoảng 20 lần là mỗi ngày cứ làm như vậy là mai mốt chúng ta sẽ có bộ mạ bộ não siêu khỏe mạnh thế cho cô trang hỏi nè hôm bữa thứ bảy cô trang à, có lớp học cô trang à, cho lớp mình nghỉ thế tụi con trong lúc mà tụi con nghỉ tụi con ở nhà có ôn bài có học tiếp cái phần mã hóa số mà cô trang dặn không Dạ có Dạ có à, Chị Minh Châu thì hôm bữa chị Minh Châu thuộc đến 99 à, rồi 100 số xong rồi Thế em Thiên An hôm nay là con thuộc đến số mấy rồi Thiên An? Dạ con mới thuộc đến số 50 ờ, à Giỏi quá Còn 50 ờ, còn 49 ờ, số nữa Thiên An sẽ đặt mục tiêu là trong bao lâu con sẽ hoàn thành cái cái 49 số còn lại Dạ con vâng con đặt mục tiêu trong bao bao nhiêu ngày nữa thì con sẽ hoàn thành này con đặt mục tiêu với cô trang coi à, dạ khoảng tầm ba ngày ờ, ok ba ngày ha ba ngày ờ, dạ vâng kết với cô trang ba ngày nữa là con sẽ thuộc ở này ha và cô trang dạ vâng thứ bảy tuần sau là thiên an sẽ báo với cô trang là cô trang ơi con thuộc hết rồi hoặc là nộp lên bài tập là báo cáo cô trang con đã thuộc hết 99 số rồi <laughs> cô trang chào khánh dạ vâng Khánh Thi với mẹ có khỏe không? Khánh Thi với mẹ Hồng có khỏe không? Ủa mà cô ơi Ơi con Mà hôm nay lớp mình có bạn học sinh mới hả? À, hiện tại thì có chưa con Vẫn là các bạn cũ Ủa mà sao? Mà ơi Con thấy trong group của mình ấy mà Có ba hai người lật mặt của mình đó hả à, ừ. có thêm một vài thành viên nhưng mà cái đó không phải là các bạn nhỏ mà là các bạn lớn <laughs> các cô chú lớn à còn khánh thi ơi khánh thi ơi khánh thi ơi dạ. cô trang chào khánh thi ha khánh thi cho cô trang hỏi là dạ. khánh thi đã thuộc được bao nhiêu số mã hóa rồi 74 số rồi Wow, xuất sắc nha Em gái nhỏ của chúng ta rất là đáng tuyên dương Tuyệt vời con, chúc mừng con Vỗ dạ. tay, khen não bộ của mình đi dạ Ôi cha ơi, ôi cha Hồi chiều á mẹ em kêu con mã số từ số 1 đến số 73 Dạ hình chung quay được À, con có quay không? Sao cô Trang không thấy bài của Khánh Thi nộp ở trên nhóm cho cô Trang vậy? nó còn nghĩ sao con nói với cô vậy sao vậy tại vì con ngại nên là sao con ngại khánh thi rất là dạng dĩ cô trang thấy con hả là một em bé rất dạng dĩ luôn không có gì phải ngại hết ha và đặc biệt khi con làm điều tốt điều đúng con biết xong cái mai mốt con có thể giúp bạn bè con thì có việc gì đâu mà mình phải xấu hổ đúng không mình đừng mắc cỡ con rất là dạng luôn cô trang thấy con cực kỳ dạng dĩ luôn hứa với cô trang là xong buổi học ngày hôm nay quay video nhờ mẹ nộp lên group được không ok nha con nè con vừa xinh đẹp nè con vừa dễ thương nè rồi con học lại chăm nữa con đã thuộc đến bảy bốn số thì thì con phải ghi nhận lại cái cái công sức đó của con chứ đúng không mình quay cái ờ, video này là mục đích đó là để tụi con nhìn lại ví dụ như là nguyên một cái chặng đường từ lúc mà tụi con mới bắt đầu vô tụi con chưa biết về cái bộ môn này tụi con chưa biết về các phương pháp này sau một cái thời gian dạ. cùng các con dạ. các con biết thì đó là lúc mà vào rất đó lại tụi con có thể xem lại những quá trình tiến bộ từng ngày của mình nha được không chứ chưa chứ 74 số rồi mà không bóp bài nộp cô Trang đâu biết Thiên An giỏi dữ vậy đâu cô Trang chờ hoài mà không thấy bài của đi ngang nộp cho cô Trang nha Xong hôm nay hứa là nộp cho, cho cô Trang ha ông anh cô Trang xin lỗi Dạ vâng Cô, cô Trang xin lỗi, ờ à, con Thiên An là hỏi bài Con cũng nhớ nộp cho cô nha Thiên An nha Dạ vâng Còn Khánh Thi nhớ nộp cho cô nha Khánh Thi Khánh Thi dễ thương Cô Trang ơi cô Trang Cô Trang ơi cô đây Bữa đó cô Trang Cô học cô Trang Bữa cô Trang dạy cái vụ ba mẹ Ờ sao nữa hết rồi dạ hết rồi đấy. <laughs> sao cô thấy, ơi thấy, thấy khánh thi thuộc rồi khánh thi có rủ mẹ làm cùng không có đố mẹ không không có đố mẹ hả có à, có con con mặt cùng nhau con có thể à, các con có thể rủ ba mẹ chơi cái trò chơi á viết các số ra một mặt á thì viết ra là ví dụ như số 72 là con ma đi con sao á là mình viết chữ một mặt á là mình vẽ cái hình 72 ra ha xong á dạ, dạ, rồi đi cả đó không nói chơi gà anh bom con bọc đến giờ con học à là con hứa với cô là dành với con làm lại con nha ngày bữa ok phải không cô trang chào chào bạn có nick là nguyễn văn dũng con tên gì con con mở mic lên mở mic lên dạ, sang à cô trang chào sang sang khỏe không dạ khỏe cô giỏi quá các con ăn cơm hết chưa ăn cơm tối hết chưa dạ rồi dạ rồi ăn nha ăn để cho khỏe nha cô trang cũng ăn rồi ăn rồi để cô trò mình ngồi uh, trò chuyện với nhau á à, uh, học với nhau mới vui chơi với nhau mới vui ha chứ đợi đói bụng quá là cái não nó bị đói quá là nó bị phân tâm <laughs> rồi thế bây giờ hôm bữa là các bạn các bạn nào hoàn thành uh, bạn nào hoàn thành cái bài tập của tuần trước cô trang giao là năm nhớ 5 ngày sinh nhật của năm người thân trong gia đình mã hóa và nộp bài cho cô Trang bạn nào đã nộp ở trên trên group à Minh Châu có nộp bạn nào nộp nữa bài tập của thứ ba tuần rồi Thiên An Thiên An có nộp bài tập đó cho cô Trang chưa Dạ tại con chưa học đến số 80 mươi Con không biết là nó là gì hết á con hiểu ý cô nói không dạ. con lấy tài dạ. liệu con lấy tài liệu ra con xem ví dụ như số nào con thuộc rồi thì mình nhớ mình ấy còn số nào chưa thuộc đó thì mình lấy ra mình xem xong rồi mình mình tạo nó thành câu chuyện ha rồi từ từ mình dạ. viết xong được không con sang con có dạ, được. con sang <laughs> hả con sao sáng đã à, lúc đó sang đã làm bài tập không cô trang giao cho con chưa với các bạn chưa sạch chưa À bạn nào chưa hoàn thành hoàn thành ha Rồi Hôm nay Hôm nay chúng ta là học thứ năm rồi À Cô ừ. Trang chào à, bạn có đích hiển Huỳnh Con có thể con có thể tắt cái background trên máy của con được không? Cô không có nhìn thấy cái gương mặt của con luôn á Nó bị nhòe quá con có thể để background bình thường được không Rồi, hôm nay chúng ta đã đi đến buổi thứ năm có nghĩa là chúng ta chỉ còn ờ. trong buổi này là chúng ta còn 3 buổi nữa là chúng ta kết thúc cái khóa ha. Cái thành lớp tâm thì là mình lại đây thế. Hôm nay chúng ta sẽ dành một buổi để ừ. ôn lại cái phần phương pháp kể chuyện được không? Dạ được. Rồi ôm lại kể chuyện và cái thứ bảy tuần này cô Trang sẽ hướng dẫn cho các con một cái phương pháp mới đó là phương pháp uh, trong phương pháp uh, ghi nhớ là phương pháp hành trình nha. Còn hôm nay là chúng ta sẽ ôm lại cái phần này uh, một lần nữa. Uh, bạn nào biết rồi uh, thì uh, số kiến thức của mình thêm và làm nhiều bài tập lên. Và còn bạn nào chưa rõ thì hôm nay buổi hôm nay tụi con nghe để tụi con hiểu hơn về cái phương pháp kể chuyện này và cô Trang hy vọng là ờ, tất cả các bạn thứ bảy tuần này là sẽ hoàn tất à, hoàn thành cái cái bài à, mã hóa 100 số cho cô nhé dạ vâng à hôm nay hôm nay học phương pháp kể chuyện nhưng mà chúng ta sẽ học tiếp một cái phần mới đó là các con sẽ mã hóa cho cô Trang cái phần chữ cái gì ra thế có tay làm tùm lum vậy con làm tí làm trong cái điện mọi người đó. Tôi một xíu nha cứu con thì xe lên trên group ớ ờ, quên lộn xe lên trên đây nè xe vô cái phần chữ mở vô đó đi rồi anh mở đi rồi em nói anh cứ diễn đạt cái con này bị đi chữ chữ, cái á, mã hóa chữ cái Đúng rồi còn không mở mở mở mở cái kỹ thuật ghi nhớ ờ, phương pháp kể chuyện của thầy phong giảng cái đi rồi ờ, xong rồi qua tới sắp Rồi, đợi một chút xíu cô Trang sẽ share các phần à, tài khoản à, siêu trí nhớ học đường cho các con nghe thầy Phong giảng nha. Dạ Đúng rồi. Liên, liên kết. Hỏi đi không đúng. Đức Cục Thiên hôm nay con có hướng dẫn cho bạn Lan Anh của mình không? Mà nít lên Nít Bây giờ, bây giờ tới cái phần, à, cái phần à, Nếu cái con kia, các bạn Các bạn tắt mic cho cô nha Dạ ba vâng. Hỗ trợ việc tắt mic giùm cô Tắt mic giùm cô để giữ yên lặng ha bạn nào biết thầy này không bạn nào biết giơ tay vẫy vẫy à thiên an cũng biết minh châu cũng biết hả sao nó nặng dữ vậy ba huy sao cái loa nó trên đây nó rè dữ vậy anh Ủa xe trên đây đi sang cô Trang Đợi cô Trang xíu nha Đợi cô xíu nha Nó bà chị Kiều có kêu dạy cái lớp kia Mạng ừ, thiết bị nhà mình yếu quá chị nổi không trời Hả? ba chục túi vô mày vẫn chị nổi Bên kia thì người ta mở hết mình chưa bạn thân vâng, mến, đây là chương trình siêu trí nhớ học đường Và trong cái chương trình này thầy sẽ giúp cho các bạn học được những cái kỹ thuật, những cái phương pháp Để các bạn có thể học thuộc các cái công thức toán lý hóa một cách dễ dàng Cũng như là những cái nội dung của những môn thuộc bài như là văn sử, địa, tiếng Anh Các bạn cũng sẽ biết cái cách để làm sao chúng ta nhớ nó nhanh chóng Để các bạn có nhiều thời gian để các bạn nghỉ ngơi vui chơi Nào, thầy trò chúng ta bắt đầu nha bạn nào nghe giơ tay vẫy vẫy cho con có đúng không Ủa sao đứng mất tiêu rồi em có bấm gì đâu nó tự đứng khi mà các bạn coi những cái chương trình truyền hình như là siêu trí tuệ nè siêu trí nhớ nè siêu tài năng nhí thì các bạn thấy rất là ngưỡng mộ rất là thích thú với những học trò của thầy trên các cái chương trình đó ví dụ như là siêu trí tuệ gia hưng nè siêu trí tuệ phương nghi nè siêu trí tuệ hồng anh nè siêu tài năng nhí linh anh diệu anh nè hoặc là kỷ lục gia siêu trí nhớ huỳnh lâm tính huỳnh lâm minh thanh nè hoặc là à, nhà vô địch siêu trí nhớ việt nam phương trinh và thu hiền nè này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn chuyển những cái chữ viết mà trở thành những cái hình ảnh nha thì chữ viết thì là chúng ta bắt đầu bằng những cái chữ cái tức là chữ A, chữ B, chữ C cho tới chữ Z Vậy thì làm sao để mình chuyển đây thì mình sẽ dùng một cái phương pháp thầy gọi là phương pháp viết tắt nghĩa là khi bạn thấy một cái chữ gì đó ví dụ như chữ A thì bạn nghĩ xem chữ A thì nó là viết tắt của chữ gì ví dụ như chữ A ở đây thì chữ A là viết tắt của chữ áo à, nếu mà các bạn dùng tiếng Việt còn nếu không mà các bạn dùng tiếng Anh thì chữ A nó là viết tắt của chữ gì đây nó là chữ apple tức là trái táo tương tự như vậy qua chữ B thì các bạn sẽ hỏi là B là viết tắt của chữ gì à, thì các bạn có thể tưởng tượng là B là viết tắt của chữ bò nếu mà các bạn dùng tiếng Việt hoặc là các bạn có thể dùng B là viết tắt của từ bi tức là con ông nếu là con nói chung là nếu mà bạn thích dùng tiếng việt cũng được mà bạn dùng tiếng anh cũng được miễn làm sao mà một cái chữ cái là nó đi kèm với một cái từ nào đó mà nó có hình ảnh được không các bạn các bạn hãy tự mình làm cho mình từ chữ a đến chữ z tổng cộng như vậy đó là 26 chữ thì bạn làm sao mà 26 cái chữ cái này nó có 26 cái hình tương ứng cái lưu ý của thầy đó là một chữ cái chỉ đi kèm với một cái hình ví dụ bạn quyết định dùng tiếng việt thì a là áo còn nếu mà bạn dùng tiếng anh thì a là apple tức là trái táo chứ tuyệt đối không có thể nào mà vừa a là cái áo mà a vừa apple thì cái não của các bạn nó sẽ bị rối các bạn nhớ nha và thầy khuyến khích các bạn nên tự mình làm 26 cái hình này nhưng mà nếu trong quá trình làm nếu các bạn thấy cái từ nào nó gặp khó khăn thì thầy có làm sẵn cho các bạn 26 cái hình rồi trong cái cuốn gọi là siêu trí nhớ học đường và trong cái bản tham khảo ngay sau đây các bạn nhìn thấy trên màn hình các bạn nha các bạn ơi các bạn có nghe tiếng cô trang không dạ có à, tụi con lại dạ có, có tụi con có xem được thầy tông giảng không dạ có dạ có cái mic của thiên an hôm nay nó bị rè á thiên an hả mỗi lần thiên an nói cái cô trang nghe nó bị rè rất là lớn luôn Ủa, con nói các bạn có nghe tiếng Sao nó rè gì cô bạn thấy nó rè bị rè không cái âm thanh á có dạ có dạ có ờ. dạ rồi rè lớn không ừ. vậy hôm nay tụi con nghe cái thầy phong giảng qua rồi tụi con có hình dung ra cái phần này chưa dạ rồi có hình dung ra cái phần mà mã hóa giống như hôm trước phần một á là chúng ta học mã hóa từ chữ số sang dạ. hình ảnh đúng chưa gì dạ. vậy gì đó để cho bộ não của mình nó ghi nhớ được không các con và hôm nay chúng ta sẽ về mã hóa 26 cái chữ cái uh, trong cái bảng chữ cái cho cô Trang ha rồi bây giờ bây giờ cô Trang sẽ ờ, mở cái phần ờ, này cho tụi con xem để tụi con tham khảo xong rồi chúng ta làm vài cái bài tập được không dạ được hình đúng không dạ mà kiếm được đây đây là quyển sách xin kính học đường nha mở ra con đừng có bảo mình nha mở cái màn hình ra nè xem cái màn này không thấy đường thấy mở ra chứ con mất gì con mất trí chớ cho chớ đừng ồn cô tại vì âm thanh nó sẽ bị nhiễu khi mà cô re record cái video lại cho các con cô ồn thì ồn. đúng hơn đây cô trang sẽ mở tới cái trang mà mã hóa chữ cái cho tụi con tham khảo ha rồi mở tiếng lại đi mở tiếng lại luôn nha đây cái phần phần chuyển dữ liệu thành hình ảnh đây đây và, và cô trang khuyến khích các bạn là nếu mà các con sáng tạo các con có thể tự mở mình 26 cái hình ảnh này ha và đây là còn đây là các bạn nhìn lên màn hình của ờ, cô Trang xe ha thì đây là có một cái bảng mã hóa mà trong đây là thầy bạn có làm sẵn cho chúng ta đây là bảng mã hóa bằng tiếng dạ Anh vâng. nếu mà bạn nào giỏi tiếng Anh hình... tụi con có thấy không cô không có nhìn cô không có nhìn con các bạn ơi các bạn có thấy màn hình cô đang xem không cái hình đệ đẹp gì? Có rồi Thấy rồi, lúc mà con học ít rồi Rồi, bạn nào giỏi tiếng Anh thì chúng ta có thể Có thể tham khảo Bạn nào giỏi tiếng Anh thì chúng ta có thể tham khảo cái phần mà à, bản mã hóa chữ cái từ từ uh, chữ cái sang các hình ảnh bằng tiếng Anh ha. Mấy này dễ như cái gì? bật ra đi con muốn cái nhìn con có cái hình cô giảm bài mà chữ Mấy là, là qua rồi xem bạn nào có tài khoản siêu trí nhớ học đường rồi thì à, xem cái phần này trên uh, uh, sách ebook ở trên cái tài khoản của tụi con còn bạn nào có sách giấy rồi thì chúng ta mở sách giấy ra xem nha có trong cái sách của chúng ta các bạn tham khảo và các bạn hãy học thuộc cho cô cái phần này còn bây giờ cô trang uh, các bạn ơi ngồi lên ngồi lên giải lao 5 phút nè ngồi thẳng người lên thiên an ngồi lên con ngồi thẳng lên Hôm nay vào lớp các bạn có nhớ là chúng ta quên cái việc gì không? Dạ chào mọi người Dạ giới thiệu Không chào thì bây giờ lớp mình quen nhau rồi Nhưng mà là quên tập thể dục não bộ lúc đầu giờ đúng không? Dạ Do <laughs> là chúng ta học không chưa có tập thể dục à, lúc đầu giờ Rồi bây giờ giờ giải lao Hồi nãy giờ cô Trang ờ, giảng cho tụi con xong cái phần mã hóa chữ cái sang hình ảnh Bây giờ giải lao 3 phút cùng nhau tập thể dục não bộ nha sau bắt đầu chúng ta vào chúng ta làm bài tập ok không dạ xoa đi xoa bàn tay cho nó nóng tay lên một xíu đi thiên an ơi con ngồi như vậy con nằm như vậy con có bị mệt không nó có nó tức bụng không à ok con rồi xoa tay ha ừ rồi bây giờ bắt đầu nha động tác thứ nhất bác thở sang và thở để cô trang ngồi xích ra một xíu nè giơ tay lên bác thở sang và thở, xuống đâu xuống đâu thở đâu thở đâu đổi hai ba bốn bảy tám cái tay bên kia của cô con sang ơi sang dạ cô cái tay của con nó bị dư một ngón á sang con làm mà con rồi sang làm lại cho cô trang xem <laughs> đúng rồi đúng rồi tiếp tục đi con không có đổi tay như vậy anh em làm được không ta vì ngón này to nè một ngón tay út mình sẽ tượng trưng cho mẹ nha ba mẹ nè đổi bên ba mẹ nè ba mẹ nè đúng rồi con sang con gặp cái ngón tay phải kia xuống đúng rồi sang rồi đổi nha 15 lần ha bây giờ cô trang à, hôm bữa cô trang có chỉ các bạn động tác mới rồi đúng không vũ điệu giống như múa vậy đó một tay tụi con sẽ lật cái mu bàn tay một tay chúng ta sẽ đưa cái lòng bàn tay nha một hai ba vừa làm vừa lắc lư nè giống như múa vậy nè cho máu huyết lưu thông được không được không làm từ từ thôi khánh đi giống như là một bàn tay trắng một bàn tay đen <laughs> Trời ơi Lan Anh múa đẹp chưa Lắc lư Trời ơi Sang làm tốc độ dữ vậy hả con Rồi Động tác Nè có một cái động tác này mới nữa nè Một ngón tay Đưa qua đây Đưa qua đây Đưa qua đây Đưa qua đây Đưa qua đây giỏi quá rồi tươi tỉnh chưa tươi tỉnh chưa cô ơi con nhức đầu sao vậy con hôm nay con mệt hả dạ sao con bị bệnh hả minh châu dạ không chứ sao sao nay lại nhức con đầu nhức vậy hả con mệt thì thôi con có thể nghỉ rồi à, sẽ sẽ sẽ xem lại bài ở trên uh, youtube của trang sẽ post lại trên đó được không đó. Ừ. con à. học tiếng nhưng mà nhưng mà con bị sao con đang mệt thôi con uống miếng nước vô đi cung cấp oxy vào hít thở ba cái chúng ta đưa oxy vào não có nhiều cách ha tập thể dục nè hít thở nè uống nước nè rồi bây giờ cô trang cho bài tập nha à hôm bữa là làm ngày sinh nhật của tụi con rồi đúng không hôm nay mình sẽ làm à, một cái dạ. một dãy số mà có thể à, chèn chữ vô luôn được không các bạn nào có muốn thử thử thách này không dạ con dạ ok rồi bây giờ thử nha cái chữ cái đó thì um, tụi con hình dung ra thôi ví dụ giờ cô trang cho một cái số uh, số điện thoại cô trang đi ha mã hóa là 0908 các bạn ghi lại đi ghi đi tụi con rồi cô a x chữ a với chữ x 0908 là chữ a chữ x Chữ X là chữ gì vậy cô? Chữ sờ X đó con Cô Trang đang thử đố các bạn mã hóa một cái ghi nhớ một cái dãy số trong đó có kèm à, xen kẽ chữ cái ở trong đó nữa. Cái hồi nãy cô Trang mới giới thiệu á, để thử xem tụi con có hiểu cái chỗ này không. Chữ X xong chưa các bạn? Dạ rồi, dạ rồi. Tiếp ha. 7 6 4 con xong rồi, rồi. Ờ. rồi thêm số 3 nữa 764 rồi thêm số 3 ở ngoài sau nữa rồi chữ E với chữ G Rồi, tụi con có 2 phút để ghi nhớ Bạn nào ghi nhớ xong giơ tay lên cho cô Trang thấy Đọc lại nha, cô Trang đọc lại nha 0908 AX 7643 EG Rồi Cô Giang cho các bạn 2 phút Thời gian bắt đầu tính nha Bạn nào mà nhớ rồi giơ tay lên nha Để cô Trang ghi nhận nha Thiên An nhớ xong rồi hả con? Chính còn tám ái y Sáu bốn ba y năm phút mà chơi gì ba? Cho giải trí thì cho giải trí hẳn 10, 15 phút, 5 phút vừa mới Nếu mà nửa tiếng là thôi cho đủ rồi con Ba em còn chính không cảnh con à minh châu xong rồi cô trang ghi nhận còn bạn nào hoàn thành chưa bạn nào nhớ được cái đó chưa thiên an xong chưa con không tám chín chín bảy sáu bốn Thiên An con xong chưa con ghi nhớ đi ghi nhớ dãy số vừa rồi cô Trang mới cho đó cái số nào con chưa nhớ thì con có thể mở cái cái cái phần à, mã hóa ra con xem còn chữ A thì có thể là lấy cái áo nè chữ S là chúng ta có thể mã hóa ra cái xe nè rồi chữ e là có thể mã hóa sang em bé nè chữ g là có thể mã hóa sang con gà nè rồi còn mấy cái số kia là tụi con hoàn thành hết rồi tụi con đã có cái phần tài liệu để để để tham khảo và học rồi 这样。 tại vì tự nhiên cô Trang à, Thiên An xong rồi hả Khánh Thi xong rồi hả Khánh Thi xong chưa Xong rồi giơ tay vẫy vẫy cho cô Trang xem À giỏi quá Sang ơi con xong chưa Con hoàn thành chưa Hoàn thành rồi giơ tay vẫy vẫy cho cô Trang xem Sau đó các bạn kể câu chuyện của mình cho cô Trang nghe nha Rồi bây giờ là bạn Minh Châu ờ, xong trước nè Cô Trang mời bạn Minh Châu kể câu chuyện cho cô và các bạn cùng nghe nè Con chia sẻ câu chuyện của con đi Minh Châu đâu rồi Dạ đợi con một tí ừ. Tú Anh ơi Cô Trang chào Tú Anh Lan Anh ơi con có nhớ được không Con có biết cách hỏa hóa chưa Lan Anh hôm nay con có chia sẻ cùng với bạn không được con xin zalo cho bạn bạn ấy bạn mấy năm đến được có hai bạn chưa nhớ cho lắm à vậy hả rồi cô giang mời minh châu Vậy giờ Minh Châu thêm à, một phút nữa ha Cô Trang mời Khánh Thi nha cô Trang mời con chia sẻ câu chuyện của con cho cô và các anh chị và các bạn cùng nghe nè Có một con hươu câu cổ á Có hình người tuyết Rồi nó mặc cái áo Cái áo hình cái sòi Xong rồi nó đi, đi uống nước mía Xong rồi nó đi lướt sóng Xong rồi nó đi với em bé với, với uh, con gấu Em bé với con gấu à con mã hóa là chữ e sang em bé rồi chữ g sang con gấu đúng không dạ. khoan cái chỗ này à, con kể lại cho cô nghe cái chỗ mà à, có một con hươu cao cổ có hình người tuyết rồi nó mặc một cái áo hình trái xoài rồi nó đi uống nước mía rồi sao nữa rồi dạ, nó đi nước sống à đi uống nước mía xong rồi đi rồi. Dạ. nước sống thì cũng dài đồng cùng như em bé chân gấu hay quá các bạn thấy câu chuyện của của bạn ờ, khánh thi có thú vị không con đọc lại dãy số với có mã không cái dãy số của trang cho coi khánh thi nhắm mắt lại đọc được ờ, không nhắm mắt lại đọc được không đọc đi đọc cho cô kìa không chín không tám ờ, a ít rồi à, à, bảy mươi sáu rồi bốn mươi ba rồi rồi e với à, uh, rồi nhiều quá sắc <laughs> cái gì thế rồi chính xác hoàn toàn các các các anh chị và các bạn vỗ tay khen vỗ tay khen bạn khánh đi nè rồi cô Trang mời tiếp theo bạn Minh Châu Dạ thưa cô là câu chuyện của con là là có một con hươu cao cổ chơi với người tuyết ừ. tới bên đó có cái áo và chiếc xe đang uống nước mía rồi đi lúc sóng với em bé và con gấu bông à hay quá xuất sắc rồi con đọc lại dãy số à, cùng với lại ký tự đó đi à, ký hiệu đó đi à, minh châu dạ thưa cô là 0908 ax 76 43 eg hay quá xuất sắc tụi con đếm coi nó có bao nhiêu ký tự và con số ở trong đó mà tụi con trong vòng có vài phút tụi con có thể nhớ hẳn luôn cái cái cái cái, cái dãy mật mã này có bao nhiêu dạ, cô 12 12 ký tự 12 trong đó 12 mật mã gồm chữ số và ký tự nhưng mà tụi con nó có thể nhớ nó một cách dễ dàng bằng cái phương pháp mã hóa nó sang hình ảnh và tạo nó thành câu chuyện đúng không nó rất là dễ nhớ đúng không các bạn nào chưa hiểu chỗ này không sang ơi con có muốn phát biểu gì không con mở mic lên đi sang dạ con đọc câu chuyện của con cho cô nghe được không? Con chia sẻ với cô và các bạn được không? Con chưa nghĩ ra à, con đang viết Con chưa nghĩ ra là vì Sang chưa có thuộc cái bộ mã hóa số đúng không con? Dạ à, Con về con nhớ học nha Khi mà con biến à, từ 00 đến 99 nó thành 99 cái hình ảnh rồi á thì lúc này mọi thứ với con nó sẽ trở nên dễ dàng và bây giờ hôm nay chúng ta học thêm cái phần mà cộng thêm 26 cái hình ảnh từ 26 cái chữ cái nữa thì mai mốt ví dụ như là tụi con có thể dễ dàng nhớ một cái mật mã ngân hàng nè hoặc là một cái dãy mật mã ha không cái dãy số nhà của ai đó hoặc là có thể nhớ password nào đó mà tụi con cài đặt đúng không hoặc là tụi con dạ. có thể nhớ diện tích của một quốc gia nào đó đúng không rồi chút xíu nữa cô trang sẽ à, nhớ nha nhớ ghi giờ cô trang giao luôn nè bài tập của buổi hôm nay là sẽ nhớ lên mạng tìm hiểu và bạn nào mà còn nhỏ chưa sử dụng được mạng thì lên nhờ ba mẹ tìm hiểu quốc gia diện tích của ba quốc gia dạ. tìm hiểu diện tích của ba quốc gia và nhớ diện tích của ba quốc gia đó bằng phương pháp kể chuyện và quay video clip lại Đúng rồi, chắc có với biết qua bằng phương pháp để truyền tiếng người được không các bạn dạ được à, rồi à, và trong đó tụi con khi quay clip là tụi con cũng nhớ à, làm những cái bài chào xong rồi làm những cái bài tập chào theo phong phong cách à, hiện tại đó rồi à, chúng ta vẫn làm những bài tập thể dục não bộ và sau đó xin giới thiệu là hôm nay mình sẽ sử dụng à, phương pháp ghi cái cái cái phương pháp kể chuyện trong cái kỹ thuật ghi nhớ để nhớ diện tích của ba quốc gia được không? Dạ được. Ok các con. Và à, hôm sau là bắt đầu quay thêm cái video á là mã hóa các chữ số cho cô nữa à, các chữ cái cho cô Trang nữa nha. Nhớ học thuộc 26 chữ cái nha. Các bạn nhớ nha. Dạ. Khi đây là những cái dạ. nền dạ. tảng rồi à, các con học như vậy á, thì sau ờ. này các con ví dụ như cô trang nói nè sau này ví dụ như cái công thức tính giả sử như dạ, minh châu nè học lên lớp 5 rồi môn toán ví dụ như là con có công thức tính diện ờ, tích dạ, của dạ, hình chữ nhật đó ờ. hoặc là diện tích của hình vuông ví dụ như tính diện tích của hình vuông thì con sẽ có là chiều dài nhân chiều rộng đúng không ở quên lấy cạnh này nhân cạnh kia đúng không ví dụ như là có a b thì con sẽ lấy a nhân b đúng không mình có thể mã hóa nó thành một câu chuyện để mình nhớ cái công thức đó rồi con hiểu không mã hóa nó trong cái câu chuyện mà mình nhớ nó một cách dễ dàng mà mình sẽ cảm thấy sau này là tính những công thức ờ, toán học nó không có quá phức tạp tú anh ơi hôm nay cô trang giao bài tập cho cho các bạn là về con sẽ tìm hiểu diện tích của ba quốc gia và ghi nhớ nó bằng phương pháp kể chuyện được không Tú Anh? Nhớ nha, nhớ nhắc mẹ hỗ trợ con làm nha Khánh Thi cũng vậy nha Hôm nay nhớ quay bà video rồi nộp cho cô Trang mỗi ngày ở trên group nha Nha con Mỗi ngày, ngày nào mình cũng quay video và nộp bài đăng ở trên group Để tụi con làm như vậy á Cái nhất nó là động lực để cho tụi con ngày nào mình cũng ôn luyện Và khi mà mình ôn luyện như vậy á, thì não bộ của mình nó sẽ ghi nhớ và tụi con sẽ sau một cái thời gian rèn luyện tụi con sẽ có những cái kết quả Thiên An hôm nay nhớ về làm bài tập nha Thiên An Dạ Giỏi quá Thiên ơi à, Con suốt ngày con toàn là coi cho tài năng dưới không <laughs> Vậy thì con dành ra khoảng Không biết cô chơi Ôi cô Cô có kể về cái diện tích đất nước đó không cô? Có con, giờ cô Trang ví dụ cho tụi con nha Ví dụ như giờ diện tích uh... Đợi cô Trang một xíu nè Chỉ là diện tích nước đó xong kể với cái đất nước đó hay là như thế nào? dùng phương pháp kể chuyện để kể lại diện tích của nước đó thôi để cô Trang ví dụ cho các bạn có Chơi tí bốc vô Các bạn có nhìn thấy ở trên màn hình của cô chưa? Dạ rồi Rồi ha dạ rồi. rồi, ở đây là chúng ta thấy diện tích nước Anh là đang có diện tích là 242.495 km vuông đúng không? các bạn thấy chưa bạn thấy chưa các dạ bạn rồi. ơi dạ rồi rồi các bạn thấy rồi thì bây giờ nè cô cho em ví dụ vậy để làm sao sử dụng phương pháp kể chuyện mà chúng ta có thể nhớ diện tích của quốc gia này thì chúng ta hãy tách các số ra ví dụ như ở đây là 242 495 tụi con sẽ tách ra 24 là tụi con học mã hóa rồi 24 là con sóc đúng không rồi 24 nữa cũng là con sóc luôn 95 là bác sĩ Như vậy thì chúng ta sẽ nói là ở nước Anh có hai con sóc đánh nhau đang được đi đưa đến bác sĩ thì lúc này sau khi mà tụi con mã hóa như vậy xong là tụi con sẽ tụi con sẽ ngay lập tức hình dung ra diện tích của nước Anh là gì 242495 km vuông các bạn hiểu chỗ này chưa các bạn nào chưa hiểu không cô trang giảng lại tức là khi mà người ta đưa cho tụi con một cái uh, uh, thông tin á nếu mà giả sử thông tin đó là số á thì tụi con hãy tách nó ra từng cặp số bởi vì tụi con đã học mã hóa từ 00 đến 99 thì khi tụi con học mã hóa như vậy xong tụi con có những cái bộ ảnh ở trong đầu của mình sẵn rồi thì lúc này á thay vì mình nhớ số thì mình chỉ thế những cái hình ảnh nó vào thôi 24 24 có nghĩa là hình ảnh của con sóc con sóc có nghĩa là hai con sóc đó thì lúc này mình thế nó vào và những cái hình ảnh này mình sẽ tạo cho nó thành một cái câu chuyện sinh động nó hài hước thì tụi con càng dễ nhớ ví dụ như đây có hai số 24 thì các bạn sẽ nói rằng ở nước Anh có hai con sóc đang đánh nhau bị đưa đến bác sĩ bị đưa đi gặp bác sĩ Sang hiểu chỗ này chưa con? Các bạn dạ. Sang hiểu không? Dạ hiểu Rồi Đó là câu chuyện thứ nhất ha Rồi ví dụ như cô Trang à, Ví dụ một cái à, Đợi cô Trang xíu Cô Trang ví dụ Ví dụ như là nước Việt Nam đi Được, dạ, Con đi mẹ nghe Con mẹ phải đúng được Ví dụ như diện tích nước Việt Nam của mình là 331.212 km vuông Bạn nào Xuân Phong kể cho cô Trang chuyện về Việt Nam xem diện tích nước Việt Nam mã hóa nó sang câu chuyện về cái phần diện tích này nè Minh Châu Dạ thưa cô là ba mươi ba là gì con Minh Châu Mở thưa cô là khúc phương Đúng rồi Thế 12 là gì Minh Châu Dạ cô con có mập Rồi số 12 nữa là gì Minh Châu cô con cá mập rồi vậy thì bây giờ mình sâu chuỗi những hình ảnh này thành câu chuyện như thế nào con Yêu cô là Nam. có một xương ở, ở Việt, Nam à. có một khúc xương bị hai con cá mập giành đúng rồi đó vậy giờ con đọc lại con đọc lại cái cái cái cái cái diện tích của Việt Nam là con sẽ nhớ liền ở Việt Nam là khúc xương là gì 33 xong hai con cá mập có nghĩa là 1212 km vuông đúng không ừ. Sang hiểu chỗ này không con tại học thời Sang không có học lớp mã hóa hay không mà các số à, mẹ mẹ của Sang có thể lên trên nhóm để lấy lại cái uh, tài liệu uh, lấy lại cái tài liệu mã hóa cho Sang học cho mẹ Dạ, dạ dạ dạ dạ tại vì trong lớp này mình à, học về trí, nhớ nên mình phải cần mã hóa cái đó thì con mới có cái nền tảng để con có thể à, ghi nhớ được ạ à. rồi rồi để dạ, có chưa coi lại cô giang thử một cái nữa nha dạ vậy bây giờ cô giang mấy bạn muốn cô giang thử nước nào nói đi con nhớ con nhớ là nước gì nước tây ban nha nước nga tây ban nha đúng không tụi con vẫn thấy màn hình của cô đúng không dạ dạ à. tây Ba, nha Baker. Oh, right. Rồi, viết thế nào cô đi. lado cô là trên chiếc xe đạp có một con mèo đang chở dân chở cái gì minh châu sang ơi sang con tắt mic của con giùm cô đi dạ chở cái gì con gái thì hư cô là chở bộ giao thức đem đi bán à hay quá rồi con đọc cái số diện tích của quốc gia tây ban nha Dạ thưa cô 50, 59 và 90 À mình có thể nói là có một anh người Tây Ban Nha đang lái chiếc xe đạp chở con mèo và bộ treo thớt đi bán ha Vì khi tụi con lồng thêm cái chữ Tây Ban Nha thì con sẽ nhớ được Sau chuỗi tiếp cái diện tích thì tụi con sẽ nhớ được cái quốc gia đó đi kèm với cái diện tích đó được chưa Được chưa Rồi bây giờ cô mời Sang, Sang kể câu chuyện của mình xem con Sang đâu rồi có một con mèo đây nè cô trang cô trang mã hóa cho sang kể nha số 50 là xe đạp diện tích mình phải đọc theo thứ tự nha con mình sao chuỗi những hình ảnh bởi vì hình ảnh nó mang một hình ảnh là nó mang một hình của một cặp số kể lại nha ờ, có một chiếc xe đạp chở con mèo ừ. cầm con mèo cầm bộ thớt dao dạ, thớt giờ con mèo đi bán rau và thớt Đúng rồi, thế diện tích của nó là bao nhiêu con? Dạ, 5, 505990 Đúng rồi Vậy thì mai mốt các bạn Nếu mà các bạn biết phương pháp này mai mốt các con có còn sợ môn địa lý nữa không? Nếu bạn nào còn sợ thì có còn sợ nữa không? Dạ Nhớ quốc gia nè Khi mà nhớ dân số của nước đó cũng vậy luôn Bây giờ cô Trang thử ha Giờ mình thử mình chơi uh, dân số thử cô Trang xíu Đây Bây giờ chúng ta thử ra không tìm diện tích nữa mà chúng ta Dân số Tiền chứ học tài tử quá à Dân số nước Tây Ban Nha bốn mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi ngàn người cô có nghe rõ không diện tích ở quanh cô Chen xin lỗi à dân số của nước Tây Ban Nha là 46 triệu 940 ngàn người à vậy bây giờ chúng ta sẽ có cái số là 46 94 không không không không Tụi con ghi ra đi Cô ơi đọc lại cho con ơi cô 46 940 Rồi ba con số 0 ngoài sau nữa bốn sáu chín bốn không Rồi ba số không nữa có nghĩa là 46 nè rồi 94 nè rồi bốn con số 0 đúng không à, Minh Châu dạ đúng chưa rồi Minh Châu có thể mã hóa câu chuyện cho cô với các bạn mẫu cho cô và các bạn cùng nghe được không dạ đợi con tí 46 46 là gì Cung tên và mục tiêu 94 là gì Minh Châu? Bạn nào chưa có tài liệu thì lấy tài liệu có thể tham khảo nha mục tiêu công tây bên nhà cầm công ty mục tiêu cũng xe nhật cũng là hay là công tây bên nhà có một có bộ có bạn nào xong chưa sang xong chưa ừ. à rồi bạn sang giơ tay trước rồi mời bạn sang đi xong đến minh châu nha mời đi à, có một quả có bốn quả trứng ở dưới gốc cây phải anh tây bên nhà ờ, con kể từ đầu đi sang con kể từ đầu ừ, con anh tây Ban Nha à, cung tên và mục tiêu ờ, đi đến gốc cây cái bốn quả trứng đúng rồi chính xác vậy là con đọc lại dân số của tây ban nha cho cô trang nghe nhà bốn sáu bốn không không không bốn sáu chín bốn không không không không rồi ờ, Đưa tay lên đúng rồi thiên an con cô ơi có một gốc có một anti ban nha cầm cung tên và mục tiêu bắn trúng trái cây rơi xuống bốn quả trứng hay quá anh bắn vô cái tổ chim đúng không <laughs> con đọc con đọc lại cho cô trang nghe cái dãy số ờ, dân số của tây ban nha nè Dạ 4694 không không không không Dễ không? Số tới hàng triệu luôn mà tụi con có thể nhớ dễ dàng đúng không? Dạ à, Rồi cô Giang mời Minh Châu Cô Giang xin lỗi hồi nãy cái màn hình của Minh Châu nó chạy đi đâu mất tiêu Dạ cô là có một à, người Tây Ban Nha cầm cung tơ bắn vào mục tiêu và trúng gốc cây trên gốc à, ờ, chúng gốc cây và hai quả trứng hai quả trứng nếu vậy là con chỉ nhớ chỉ có số không không thôi á con nên nói là bốn quả trứng dạ cho cho mình dễ nhớ tại đây nó tới bốn hai cặp số không không ha rồi đọc à, con đọc lại cho cô cái ờ, dân dân số nè dạ thưa cô là đọc lại cái uh, dãy dạ, số hả đúng rồi con đúng rồi thưa cô là 46 uh, 94 00 và 00 giỏi quá rồi bây giờ cô Trang cho các bạn chơi một bài này nữa là à, chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay và về nhớ làm bài tập cho cô nha dạ vâng đây bây giờ để cô trang tìm hiểu cái này nè tụi con à, mấy bạn ơi mấy bạn có muốn nhớ được cái uh, tụi con nè giờ cô trang hỏi trước đã rồi chơi có bạn nào muốn nhớ thứ tự của hệ mặt trời chúng ta gồm những hành tinh nào không con con hồi trước giờ có bạn nào sẵn nhớ chưa chưa chưa hả dạ. vậy hôm nay cô trang à, bật mí chỉ cho tụi con cái cách này mới mốt đi học cô tốt trang, các bạn cô trang ơ ờ, sang hôm nay con có 8 giờ con tới tiết học tiếng anh đó cô à vậy dạ. hả giờ mình chơi xong dạ. cái trò này nữa hai phút nữa là mình con đi học được không là kết thúc dạ. lớp luôn rồi ok con rồi bây giờ chơi nha hôm nay bây giờ cô trang sẽ bật mí chỉ tụi con cái cách làm sao nhớ được cái thứ tự của hệ mặt trời được không các hành tinh trong hệ mặt trời được không mai mốt đi học cái đố các bạn của mình nha ha dạ rồi bắt đầu nha tranh thủ để cho bạn sang lớp mình còn à, vào học tiếng anh nữa đây bây giờ là hệ trên màn hình của chúng ta đây các bạn chú ý nha Thank ừ, you. Ừ, ừ, con đi ra thì tới giờ con à, rồi sang ra trước đi con dạ, các bạn nào à, không bận giờ dạ, cô trang ví dụ thử cái hình ở đây Thái Dương Hệ họ không viết tiếng Việt họ viết bằng tiếng Anh không à Cô Trang muốn tìm cái hình tiếng Việt cho tụi con cái này tụi con có thấy không thấy không rõ lắm thấy có rõ không các bạn thấy chưa dạ dạ thấy, rồi anh anh tôn trọng em xíu nha em đang là giáo viên mà anh ngồi đó mà em đang mở mic mà anh quan cái miệng anh Dạ rồi Rồi Dạ rồi Đây Tức là mặt trời xong sẽ tới Vị trí tụi con đọc cho cô đi Mặt trời xong tới sao thủy nè Tới sao kim Tới trái đất Đến sao hỏa Kế đến và đến sao mộc Sao thổ Sao thiên vương Và sao hải vương Đó là tinh mà trong hệ mặt trời của chúng ta và nó đi theo thứ tự tính từ mà tâm của hệ đó là mặt trời ha vậy bây giờ làm sao để chúng ta có thể nhớ được cái thứ tự này một cách dễ dàng các bạn nào muốn biết không cô trang chỉ cho dạ con đúng bây giờ tụi con muốn dạ con tụi con muốn nhớ cái này á tụi con cũng sử dụng các phương pháp kể chuyện mà cô trang vừa hướng dẫn cho tụi con mấy buổi vừa qua thì ở đây là có chị thủy nè sao thủy thì mình sẽ hình dung đến chị thủy nè sao kim là mình sẽ tức là mỗi một cái tên của cái hệ của một cái hành tinh á chúng ta sẽ lòng cho nó một cái hình ảnh được không bây giờ cô trang thử cho các bạn nghe nha câu chuyện nó sẽ được kể là có một cái chị thủy đang cầm cây kim đâm xuống trái đất và gây ra một vụ hỏa hoạn tại xưởng mộc của anh thổ dân làm cho anh thiên vương và anh hải vương chạy kêu cứu được không các bạn hiểu chỗ này không tụi con hiểu chỗ này không dạ hiểu tức là có sao thủy nè sao kim nè trái đất nè sao hỏa sao mộc sao thổ rồi sao thiên vương rồi sao hải vương như vậy thì để chúng ta nhớ chúng ta sẽ lòng nó thành một cái câu chuyện là có chị thủy cầm gì thiên an cầm cây kim đúng rồi cầm cây kim rồi sau đó chị làm gì nè chị đâm đâm xuống trái đất đúng rồi rồi gây ra cái gì con gây hỏa hoạn hỏa hoạn là tượng trưng cho sao gì thiên an sao hỏa đúng rồi hỏa hoạn tại gì tại xưởng gì tại xưởng mộc châu không tại xưởng mộc của anh gì tới cái hành tinh thứ sáu là anh thổ dân đúng rồi làm làm anh thiên vương thanh thiên vương làm. và và hải vương chạy đi kêu cứu. gọi người để cứu Đúng rồi, vậy là tụi con có thể nhớ dễ dàng đúng không? Vậy là kế kế mặt trời là sao gì? Thiên An Là sao thủy Đúng rồi, rồi kế sao thủy tiếp theo sao thủy là sao gì con? Sao kim Rồi kế vị trí thứ ba trong hệ mặt trời là sao gì? Ê, là cái dạ, gì? trái đất Đúng rồi, vị trí thứ tư là dạ, sao hỏa Vị trí thứ năm Sao một Vị trí thứ sáu Sao thổ Rồi vị trí thứ bảy Sao thiên vương Và vị trí cuối ừ. cùng trong hệ mặt trời Xa mặt trời nhất Sao hải vương Chính xác rồi Các bạn thấy chỗ này có Tụi con có hiểu không Các bạn có hiểu Dạ hiểu Dạ rồi ừ. Rồi À, vậy là hôm nay bây giờ cũng 8 giờ năm rồi chúng ta ờ, đến thời gian kết thúc lớp học của tụi con rồi về nhà nhớ làm bài tập cho cô trang nha hoàn thành dạ, dạ con dạ hoàn thành cái phần mục tiêu đề ra hoàn thành là sẽ nhớ xong cái bộ mã hóa chữ số và cái thứ hai là học cho cô cái phần mà mã hóa chữ cái được không được không các bạn ừ. Với dạ được dạ được tập quay video clip mà nộp dạ. bài tập cho cô là mã hóa giờ sử dụng phương pháp kể chuyện ừ, dạ được biết cô quốc gia, quốc gia của à, diện tích của ba quốc gia được không dạ được mỗi ngày nhớ quay nha ví dụ như ngày mai sáng ngày mai tụi con sẽ quay về à, mã hóa à, phương pháp kể chuyện á nhớ diện tích của ba quốc gia nào đó tụi con tự chọn ha rồi xong rồi à, ngày mốt là sẽ quay nhớ các tiếp các mã hóa các số nè rồi ngày kia là mình sẽ học các chữ cái quay ngày nào cũng quay được chưa ngày nào cũng nộp bài dạ, nha rồi ok cô trang cảm ơn các bạn hôm nay con đã, chào cô chúc cô ngủ ngon vui cảm ơn các chúc con ngủ ngon nè khoan quyên lớp cười cười cái này rồi à, đi ngủ cho có con chào hả tim thả tim Khánh Thi nhớ nhớ làm bài tập nhờ mẹ nộp lên group cho cô nha Đã tiên các bạn Cô chúc các bạn và gia đình ngủ ngon nha Bye bye Chúc cô Bye bye cô à, Cô chào các bạn